chào anh em nhé Đấy, cái ờ, video ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho anh em về một cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em chỉ cần lắc mạnh hoặc là lắc nhẹ thôi thì là anh em cũng đã biết được ở trong nó tài hay xỉu Đấy, cái tỷ lệ anh em có thể lắc ờ, như vậy nó về theo ý muốn của anh em nó lên tới 7 đến 80 phần trăm và cái mặc định của cái bộ hồ tài xỉu này là nó nhẹ xỉu Đấy, nó nhẹ xỉu khoảng tầm 70% thì anh em cứ lắc 10 chén thì là trong đó có 7 chén xịn và 3 chén tài Đấy, thì là cái tỷ lệ của nó là như vậy nó là 70% cái bộ hột này do bên tôi làm anh em có thể là nghiêng về xỉu Đấy, nghiêng về xỉu 70% thì anh em có thể là lắc mạnh hay lắc nhẹ thì à, nó sẽ chuyển tài cho anh em và anh em có thể cũng có thể là giữ được 3 cho đến 4 chén tài hay là anh em muốn lên chén tài lúc nào cũng được Đấy, với tỷ lệ lên tới 7 đến 8 phần trăm thì ờ, cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan Đấy, hoàn toàn không tan 100 phần trăm không tan cho anh em Đấy, thì anh em nào mà có thể làm anh em nào mà có hứng thú cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu 73 này thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, qua số điện thoại trên màn hình nhưng cái bộ hột này thì anh em đi lắc thì là anh em rất là dễ anh em lắc nhất là anh em lắc thì là anh em lắc bình thường thì à, cái tỷ lệ của nó sẽ cho anh em nằm ở ba trên ba trên tài và 7 chén xỉu thì mặc định của cái bộ hột này nó bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu mà cái bộ hột nhẹ xỉu 73 thì anh em muốn lên tài thì cũng rất là dễ để cho anh em có thể lên tài Đấy. đó thì chính vì lý do đó mà tôi làm cái bộ hột này thì đã có cái cách lắc Đấy, có cái cách lắc và làm cái bộ hột này khi mà anh em lắc mạnh Đấy, thì nó sẽ đứng ở tài Đấy, anh em lắc nhẹ thì nó sẽ là xỉu nhá Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ để test cho anh em để test cho anh em cái cái cái bộ hột này nó đi như nào Đấy, anh em lắc mạnh nó được chén tài bao nhiêu phần trăm Đó, tài này đúng không anh em Đấy. thì à, anh em à, lắc nhẹ rồi Đấy, nó xỉu Đấy anh em cứ lắc nhẹ nó là xỉu đấy tỷ lệ nó là 70 phần trăm đó anh em muốn lên tài thì anh em hơi mạnh tay một xíu nó sẽ lên tài đó chén này xỉu đó đấy, mạnh như vậy nó sẽ lên tài hay với lưỡi người xỉu đó tài đúng không tiếp tục cho anh em này nhẹ nhàng nó đứng ở xỉu Đó, xỉu nhẹ nhàng vậy vẫn là xỉu Đấy. vẫn xỉu Đó, xỉu mạnh lên tài Đó, lên tài mạnh tiếp này Đó, tài tiếp mạnh tiếp cái nữa này. Đấy, vẫn tài này Đó, này nó về xỉu đấy thì cái bộ hột này anh em chỉ lắc như vậy thôi thì cái video này tôi làm đấy là hết chào tạm biệt tất cả anh em